Người đàn ông này muốn tự sát, anh chậm chậm tiến đến đường tàu điện. Chính vào lúc anh chuẩn bị nhảy xuống thì chợt nhìn thấy một cô bé đang hoang mang. Có vẻ cô bé đang rất sợ hãi. Theo sau lưng là một đám đàn ông cao to. Nhìn bọn chúng đi theo cô bé đến ga tàu điện, anh ấy cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra nên đành gác lại chuyện tự sát sang một bên. Tàu điện ngầm càng chạy càng nhanh, anh ấy cố gắng đuổi theo. Vào giây cuối cùng thì cũng thành công nhảy được vào trong. Lúc này, cô bé bị dồn đến chân tường. Người đàn ông ra tay rất dứt khoát, anh ta đánh bọn côn đồ răng rụng khắp sàn, không ngờ rằng người đàn ông lập dị này lại lợi hại đến như vậy. Cô bé vừa được giải cứu này không hề tầm thường. May là một cô bé thiên tài đến từ Trung Quốc. Ở trường khi giáo viên dạy học sinh, thì cô bé là người thường xuyên phản bác lại ý kiến của họ. Điều này khiến giáo viên rất xấu hổ. Cuối cùng, hiệu trưởng muốn gửi cô đến một trường dành cho thần đồng. Kết quả trên đường đi học về bị kẻ xấu bắt cóc. Đó là một băng đảng người Hoa ở New York. Chúng đưa cô bé đến Mỹ. Chùm băng đảng Han rất thích tài năng toán học của cô bé. Ông ta yêu cầu Mây làm kế toán cho ông ta. Não người và máy tính khác nhau ở chỗ là nó sẽ không để lại dấu vết, những nơi không ai thấy được chính là nơi an toàn nhất. Mây quả nhiên là một thiên tài toán học. Các phép tính, cô đều cho ra kết quả đến hàng thập phân mà không sai một số. Hơn thế nữa thì trí nhớ của cô bé cũng thuộc hàng siêu phàm. Han Ji Ao lấy ra một tờ giấy và yêu cầu cô bé ghi nhớ tất cả các số trên đó. Cô bé chỉ cần xem qua một lượt là có thể viết ra tất cả. Nhưng lúc này cô bé vẫn không biết là chính chuỗi số này sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của cô. Trên đường đến gặp các đối tác làm ăn, băng đảng người Hoa bị phục kích, hỏa lực của đối thủ rất ác liệt và Mây cũng bị bắt cóc bởi băng nhóm khác trong đám đông. Băng nhóm bắt cóc cô bé chính là đối thủ của băng đảng người Hoa, gọi là băng đảng người Nga. Thủ lĩnh băng đảng người Nga, do Chesky yêu cầu Mây ngoan ngoãn nói ra dãy số. Chính là chuỗi số mà Han đã bắt cô ghi nhớ. Là một thiên tài thông minh. Mây biết một khi nói ra, mạng sống sẽ không còn giá trị nữa. Mặc dù cô bé không biết chuỗi số đó có ý nghĩa gì, nhưng cô bé biết nó sẽ cứu mạng mình. Băng nhóm chưa kịp tra hỏi kết quả thì rất đông cảnh sát đã bao vây nơi này. Trong thời gian này, cảnh sát trưởng đã bí mật cấu kết với băng nhóm người Hoa. Mục tiêu của ông ta cũng là Mây. Nhân lúc hai bên đang hỗn loạn, Mây bí mật trốn thoát qua cửa sổ. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn không ngừng tìm kiếm Mây. Khi cô bé gặp người đàn ông lập dị này ở ga tàu điện ngầm và được người đàn ông giải cứu, cô bé chưa dám tin anh ấy. Tàu điện ngầm dừng lại và Mây nhanh chóng xuống tàu. Cô bé chạy một mạch ra khỏi ga tàu điện ngầm. Nhưng ai biết khi vừa mới đi ra thì cô bé đã bị những tên cảnh sát xấu bắt đi. May thay, người đàn ông kịp thời chạy đến và một lần nữa giải cứu cô bé. Lúc này, băng nhóm người Nga cũng xuất hiện. Người đàn ông lái xe đưa Mây ra khỏi vòng vây. Anh ta dẫn dắt kẻ thù vào con hẻm với kỹ năng lái xe siêu đẳng, và giết đối thủ chỉ trong một đòn. Người đàn ông lập dị này tên là Luke. Thực ra anh từng là một cảnh sát, vì quá trung thực nên không muốn tham gia cấu kết với đồng nghiệp, cuối cùng buộc phải rời bỏ nghề cảnh sát. Tuy nhiên, không bao lâu bọn chúng đã tới nhà và giết chết người vợ yêu dấu của anh. Sau đó để mặc anh còn sống như một cái xác không hồn. Kể từ đó, anh bắt đầu chán nản và suy sụp như một con giam zombie biết đi. Luke ăn thức ăn tẩm lợm nhất và ngủ tại nơi tồi tàn nhất. Anh ta trở thành kẻ đầu đường xó chợ mà ai cũng ghét. Anh vốn định kết thúc cuộc đời mình nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất lại gặp được Mây, cũng từ cô bé mà Luke tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Mây nói với Luke về những gì cô bé trải qua. Nói cô bé bị Hanji Ao bắt làm kế toán và còn bị săn lùng chỉ vì một chuỗi số. Cô bé không biết chuỗi số đó có nghĩa gì, chỉ biết rằng Hanji Ao muốn đổi chuỗi số đó lấy một chuỗi số khác. Luke nói làm sao cô bé biết đó là một chuỗi số thay vì nói là các con số độc lập. Câu này thực sự đã tác động đến Mây. Những con số này nhìn có vẻ rất ngẫu nhiên, nhưng tất cả đều bắt đầu bằng 3 hoặc 7. Rõ ràng không thể là ngẫu nhiên được. Luke ngay lập tức đoán rằng đó là mật khẩu. Có thể đó là mật khẩu của két sắt, trong lúc nói chuyện, băng nhóm người Hoa đuổi tới khách sạn. Luke ngay lập tức yêu cầu Mây viết ra các con số để giữ lại một bản sao để đề phòng bắt chắc. Sau đó lập tức đưa cô bé Mây rời đi. Toàn bộ khách sạn trở thành một mớ hỗn độn. Mặc dù Luke đối phó được với mười mấy tên xã hội đen, nhưng vẫn không thể cứu được Mây. Thấy cô bé bị băng đảng người Hoa bắt đi, anh chỉ đành nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy. Trong lúc nguy cấp, anh phải nghĩ cách để giải cứu Mây. Bây giờ, cảnh sát trưởng cũng tham gia vào công cuộc bắt giữ Mây, Ông ta đã nghỉ chơi với Hang và muốn một mình độc chiếm tất cả lợi ích. Nhưng cuối cùng, mục tiêu vẫn bị băng đảng người Hoa bắt đi. Theo hướng dẫn của Luke, Mây nói với Han rằng các con số vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng Han có chút đa nghi liền thay đổi thời gian giao dịch với người bí ẩn. Luke biết bây giờ để cứu được Mây thì cần phải tìm ra chiếc két sắt tương ứng với chuỗi số, xem bên trong rốt cục giấu thứ gì. Anh quyết định đi thu thập tin tức từ băng đảng người Nga. Cho nên, đã bắt cóc con trai của ông trùm băng đảng tại một quán bar. Xem đây như một lời đe dọa để tên trùm cho biết có gì trong két sắt do Chesky đành phải ngoan ngoãn giải thích. Ông ta nói rằng trong đó có 30 triệu đô la và tiết lộ vị trí của két sắt. Luke biết anh không thể hành động một mình, vì vậy, đã kêu gọi các đồng nghiệp cũ của mình. Những kẻ này đều là cảnh sát xấu. Mặc dù họ đã đoạn tuyệt với Luke nhưng khi nghe tin số tiền là 30 triệu đô, họ lập tức bỏ phiếu hợp tác. Trước khi hành động, Luke đốt cháy tờ giấy có ghi mật mã. Bây giờ, anh ta là người duy nhất biết mật khẩu, để ngăn không cho kẻ nào dám trở mặt. Cả nhóm xác định được mục tiêu rồi chuẩn bị bắt đầu. Vị trí của két sắt nằm trong địa bàn của Hanzi cả nhóm lao vào và bắt đầu hỗn chiến. Đối mặt với sự bao vây của hàng chục tên thuộc hạ, cả nhóm đã mất đi hai người. Bốn người còn lại đi vào trong đường hầm. Luke không ngây thơ, anh ta biết rằng một khi mở két sắt, mình sẽ bị giết. Nên nếu muốn anh mở két sắt thì mọi người phải bỏ súng xuống trước đã. Ba cảnh sát buộc phải tuân theo. Khi Luke thao tác đến con số cuối cùng của mật mã, anh lập tức nhặt lại khẩu súng. Luke giữ lại một tên cảnh sát vì hắn vẫn còn hữu ích. Họ đặt tất cả tiền vào trong đó. Thông qua thân phận cảnh sát mà thoát được khỏi hiện trường và để cảnh sát đó và con trai của Zorchesky vào trong cốp xe. Sau đó, Luke tìm đến người đàn ông bí ẩn đã giao dịch với Han Kẻ này chính là thư ký của thị trưởng. Biết Luke đã có được số tiền, thư ký mới thừa nhận mọi thứ. Mọi chuyện đều là do thị trưởng sắp xếp. Thứ ông ta muốn trao đổi với Han là một chiếc đĩa CD. Tài sản của băng nhóm có được năm đó đều phân phát cho một số quan chức cấp cao của chính phủ. Những gì trong đĩa CD là nơi số tiền được chuyển đến. Băng nhóm người Hoa sẵn sàng đổi 30 triệu đô để có thông tin này, chính là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bọn chúng và thị trưởng cũng định dùng 30 triệu đô để tận hưởng tuổi già. Bây giờ số tiền nằm trong tay Luke, anh yêu cầu thư ký giải cứu mây. Thư ký đành chấp nhận các điều kiện của Luke. Đêm đó, anh giả vờ giao dịch với băng đảng người Hoa. Viên thư ký này thực sự không tầm thường. Anh ta dễ dàng cứu được mây, nhưng anh ta đã tính toán sai. Luke sớm đã lẻn vào văn phòng thị trưởng và lấy được đĩa CD từ thị trưởng. Sau đó đến bờ sông để đối phó với thư ký. Thư ký thấy rằng cô bé này rất quan trọng đối với Luke. Hắn đe dọa anh phải giao 30 triệu đô, Luke nói nếu anh muốn biết tiền ở đâu, hãy chiến đấu sòng phẳng. Viên thư ký từ từ đặt súng xuống. Chính vào lúc hai người chuẩn bị lao vào đấm nhau, thì Mây bất ngờ bắn một phát làm bị thương thư ký. Luke bắn tiếp vài phát súng để kết liễu thành công tên thư ký. Mây nói mình đã thấy kỹ năng chiến đấu của anh ta, nên Luke không thể đánh bại hắn đâu. Anh miễn cưỡng mỉm cười đồng ý với điều này. Giải quyết xong xuôi, Luke thả cảnh sát trưởng ra và đưa cho anh ta 50.000 đô la từ số tiền 30 triệu đô. Ít ra số tiền này đủ để anh ta tiêu cả đời. Rồi yêu cầu anh ta đưa con trai của Zocheski trở về, cuối cùng trả số tiền còn lại cho Han Ji Ao. Còn có một lưu ý bổ sung khác nữa là, Mây bảo ông ta đừng làm phiền cô bé và Luke nữa. Cô đã nhớ được tất cả các tài khoản của Han Ji Ao. Nếu không nghe theo, mọi tài khoản của ông ta sẽ bị lộ. Han Ji Ao sau đó liền lập tức phát điên lên, nhưng cuối cùng vẫn đành phải khoanh tay đứng nhìn. Trong khi đó Luke giữ các bản sao lưu CD ở nhiều ngân hàng. Một khi có chuyện xảy ra với họ thì rất nhiều quan chức sẽ bị tiết lộ. Như thế hai người mới có được sự an toàn. Kể từ đó, cả hai sống nương tựa vào nhau suốt đời và bắt đầu một cuộc sống mới. Được rồi, bộ phim của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Cả nhà nhớ like và subscribe chiếc kênh review siêu hay ho này nhé. He he bye bye cả nhà yêu. Hẹn gặp ở những bộ phim siêu hay ho hơn nha.